bây giờ em đi đường tắt luôn dạ. thay vì đi thẳng quốc lộ 53 em đi quẹo vô đường tỉnh chín mấy không biết nữa chín bốn quá mẹ vô đây lấy xe đi đường vòng đi lên bên kia đi làm Thôi nghe nãy giờ lại bộ nửa cây số rồi bây giờ được lấy xe đi đường vòng đi làm rồi